kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện quán chúng sinh nghiệp ừ, duyên phẩm thứ ba một phật mẫu thưa hỏi lúc đó đức phật mẫu là bà ma sa phu nhân chấp tay cung kính thưa hỏi ngài địa tạng bồ tát rằng rằng thánh giả chúng sinh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai khác và tạo quả báo ra thế nào ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thánh mẫu ờ, trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ lâu thời có địa ngục lâu thời không có địa ngục lâu thời có hàng nữ nhân lâu thời không có hàng nữ nhân lâu thời có phật pháp lâu thời không có phật pháp nhận đến bậc thanh văn và bích chi phật vân vân cũng sai khác như thế chứ chẳng phải chứ chẳng phải riêng tội báo lên ngục nơi địa ngục tha khác thôi đâu bà ma vô bà ma do nhân đại vô cùng là để cảm bác bồ tát rằng Tôi muốn nghe tội báo trong cõi riêng phù đề siêu cảm với ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát uh, thưa rằng Thánh Mẫu, trong mong ngài trong mong ngài lắng nghe nhận đấy tôi sẽ được nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng xin Thánh giả nói cho. Bồ Tát được thuận bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng danh hiệu của những uh, tội báo trong cõi nam diêm phù đề như dưới đây, nhưng của chúng sinh chẳng hiểu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đọa vào vô gia đình trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được hoặc có chúng sinh nào có lòng ác làm thân vật bị thương chảy máu kinh trên ngôi tam bảo chẳng kính kinh điển cũng phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn môn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được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 đó là do những tội nghiệp nó tạo ra cảm vướng như thế tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với lời ác quỷ răng nanh đánh nhọn giống gươm cặp mắt sáng chói như chớp nhoáng móng tay cứng như đồng móc ruột bằng chặt lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội cũng đâm trúng miệng mũi đâm trúng bụng lưng rồi rồi lên trên không đấy chia hứng đấy để lại trên giường lại có diều hâu bằng sắt một mắt người tội lại có rắn sắt cắn đầu người tội hơi lòng đốt khắp trong thân thể để núi đinh dài đóng xuống giường kéo lưỡi dao rồi cày bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đổ vào miệng dây sắt đóng đỏ của mấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tặng mình sự đau khổ trong khoảng một niệm cũng không được nghiệp mà ừ, tạo ra cảm giới như thế trải qua ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được một thế giới này hư hoại thật sinh nhờ qua địa ngục thế giới khác lúc thế giới khác đó hư hoại thì cũng xoay vần sinh vào cõi khác nữa đến khi thế giới này thành xong thật sinh trở về thế giới này những sự tội báo trong ờ, địa ngục vô giá như thế đó lại lại có địa ngục đó do um, lại có những địa ngục đó do có năm điều ngược cảm nên gọi là vô giá năm điều đó là những gì một tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua ờ, số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián hai một người tội thân được trở cả ngục nhiều người tội mỗi thân được trở cả ngục nên gọi là vô gián ba những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba gậy diều hậu rắn sói chó cối giã cối say cơ đục dao mác chảo dầu sôi lưới sát dây sát nửa sát ngựa sắt ra sống liền đầu nước sắt nóng dưới thân có thời ăn hoàng sắt nóng các thời uống nước sắt sôi từ năm trọng kiếp đến vô số kiếp những sự sổ sỏ lấy nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián 4. Không luận là trai hay gái, mường bán mọi dợ, già trẻ sang hèn hoặc là rồng mà trời hoặc là thần mà quỷ. Hãy gây tội ác theo đó mà cảm lấy như thế trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được nếu người nào bị đạo vào định ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tặng mình sự đau khổ chừng khoảng một điện cũng không đặng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinh do vì lẽ liên liên do vì lẽ liên liên mãi nên gọi là vô gián ngài điện tạng bồ tát thưa thánh mẫu rằng nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế đó nếu nói rộng ra thời gian của những khi cụ để hành tội của những sự thống khổ trong địa ngục thời giờ lời đến suốt một kiếp cũng không thể là lời hết cho được đá ma ra phu nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong không siết ma dầu và chắp tay cảnh lễ bồ tát mà nuôi ra Hãy subscribe cho